ra đi các con đi ra đi lau sàn xong rồi ừ đi ra đi lau sàn xong rồi ra đi ra đi con ra đi trở lại phòng đây ra ngoài đi trở lại phòng đây đi đi đi ra ngoài đi con trở lại máy tính mẹ đây ôi trời ơi sao mà dữ thế ra ngoài không con đi ra đi trả ghế cho tôi đây ra ngoài đi ra ngoài đi trả lại văn phòng cho tôi ra ngoài đi trả lại văn phòng cho mẹ nào đi con nêu ra ngoài đi nêu làm những cái thây to là to không đứa nào thèm ra cả ra ngoài đi ra đi ra đi cho tôi đóng cửa văn phòng lại đây ra đi quan đi ra đi ra ngoài đi trong này ngủ ngon chưa ừ. này thì dễ đâu mà ngồi